Hello chào anh em nhá Chào mừng anh em đến với ca bóng đá Không biết rằng buổi tối ngày hôm qua Ngày lễ Boxing Day ở ngoại Anh Thì anh em chúng ta có quà không nhỉ à, Với những tất cả những anh em nào mà Theo dõi kênh mình Thì ngày hôm qua thì xin chúc mừng anh em nhá Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu ngoại Anh Trận đấu giữa Brentford và Tottenham Cũng như trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool à, Trận đấu giữa Brentford và Tottenham Thì anh em chúng ta được nửa tiền thôi Khi mà mất cái kèo uh, chấp uh, Tottenham 0.25 Tuy nhiên thì chúng ta vẫn bú kèo tài Và trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa Thì mình có cho anh em rồi đó là Big cái kèo chấp uh, Liverpool 0.75 Đúng không? 0.75 Và còn nữa đó là cái kèo tài Thì anh em chúng ta cũng bú full trận đấu giữa Liverpool rồi Đúng không? Ngày hôm qua thì mình có nốt cho anh em những cái kèo big thì chúc mừng tất cả anh em chúng ta nhé ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng hết tất cả những kèo bích mà mình đã gợi ý cho anh em đi từ đầu trận và tất nhiên mình cũng có nói với anh em rồi à, anh em cố gắng thì anh em nào mà muốn nhận được hết tất cả những cái kèo tham khảo ấy đấy những cái kèo tham khảo trên kênh youtube nhá thì anh em có thể ghé qua luôn cho mình đó là kênh xem kèo bóng là có tiền thì anh em chúng ta cũng nhận được hết tất cả những mã kèo khác nữa đó ngày hôm qua thì trên kênh xem cả bóng là có tiền thì mình có lên cho anh em trận đấu giữa Arsenal và West Ham này cũng như là Leicester City và Newcastle và ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em đó là trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia rồi và quay trở lại với ca bóng đá thì à, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với giải AFF Cup trước anh em nhé những trận đấu sớm trận đấu vào lúc 5 giờ đó còn anh em nào muốn lấy kèo Việt Nam cũng như tham kèo tham khảo kèo Việt Nam ở trên kênh thì anh em à, qua xem kèo bóng là có tiền anh em chúng ta tham khảo kèo và nếu như anh em mà thích cách chơi của mình đấy Mình cũng nói rồi cách chơi của mình là cách chơi running Thì anh em có thể tham gia vào cái nhóm để kèo của mình Để anh em chúng ta có thể thảo luận cũng như là tìm hiểu hơn về việc kèo bóng đá cũng như là am hiểu hơn về bóng đá anh em nhé đây ngày hôm qua đấy trước mỗi trận đấu thì anh em chúng tôi đều luôn thảo luận với nhau để có thể đưa ra những cái má kèo chính xác nhất để anh em chúng ta có thể tham gia thật sự mà nói thì không phải là khi nào mình lên kèo thì cũng là ăn 100% đấy và không phải kèo nào mình lên cũng chiến thắng cả ngày hôm qua ngày hôm qua thì uh, trước uh, những cái trận đấu vào lúc 10 giờ phải điểm qua trước đó là trận đấu giữa Tottenham và Brentford trước nhỉ thì trận đấu Brentford và Tottenham ấy thì uh, khi mà hết hiệp 1 thì anh em chúng ta đã bay mất đó là kèo chấp 0.25 cũng như là kèo đồng banh của Tottenham hiệp 1. Tuy nhiên thì chúng ta cũng gần như là đang đợi cái tài về, cái tài 2.5 khi mình nốt cho anh em ở phút thứ hai. Đó. Và tiếp đến đó là mình có nốt cho anh em tiếp đó là những cái kèo ghi bàn, cầu thủ ghi bàn. Harry Kane cũng như là Son Heung-min thì anh em chúng ta cũng đã bú được cái kèo Harry Kane Son Heung-min à, cái kèo Harry Kane ghi bàn đúng không? đó và tiếp đến khi uh, ờ, ở hiệp 1 nữa thì mình có để cho anh em đó là cái kèo tài góc hiệp 1 thì anh em chúng ta cũng bú rồi và sau đó sang hiệp 2 ở phút thứ 57 khi mà Brentford ghi được thêm một bàn thắng nữa thì mình có đẩy tiếp cho anh em đó là kèo tài 3 thì tổng kết lại thì ngày hôm qua anh em chúng ta bú hai cái mã kèo tài hai cái mã kèo tài mất hai cái mã kèo chấp thì anh em chúng ta cũng bú được nửa tiền đúng không đó và chưa kể rằng anh anh anh em chúng ta còn bú được kèo góc nữa đấy bú được cả kèo góc của Tottenham nữa anh em và cái kèo Harry Kane ghi bàn thì anh em chúng ta cũng đã có một chút lãi rồi anh em trong nhóm chúng tôi cũng đã có một chút lãi rồi và tiếp đến đó là trận đấu những trận đấu bốn trận đấu vào lúc 10 giờ đấy những trận đấu vào lúc 10 giờ thì khi mà trận đấu mới diễn ra chưa đến 10 phút đâu mình còn chưa kịp xem hết tất cả các trận đấu thì thằng Newcastle đã ghi thằng Leicester City mất hai bàn rồi và sau đó mình lại nốt lại cho anh em tiếp đó là đẩy cho anh em tiếp đó là Leicester City 0.25 và Leicester City đồng banh ở hiệp 1 thì anh em chúng ta mất hai mã kèo này và Crystal Palace chúng ta cũng mất cái kèo mã kèo Crystal Palace đồng banh và Southampton 0.25 đúng không? Đó, tuy nhiên mất 4 mã kèo này thì mình lại quay cho anh em những cái mã kèo khác như là mã kèo góc để anh em chúng ta có thể gỡ lại mã kèo tài góc 10.5 của Fulham và Crystal Palace và sau đó là mã kèo chấp góc Fulham chấp góc Crystal Palace 0.5 và đồng banh hiệp 1 sau đó lại để cho anh em tiếp đó là kèo tài góc 9 đúng không và tiếp đến nữa đó là kèo góc của Newcastle được Leicester City chấp 0.5 và 0.25 hiệp 1 thì anh em chúng ta vú full kèo góc đấy thì anh em và tiếp đó nữa là mình đẩy tiếp cho anh em Ở hiệp 2 Kèo tài 2 Thì anh em chúng ta cũng bú cái kèo tài 2 Ở trận đấu giữa Fulham và Crystal Palace Đó Thì anh em chúng ta có thể thấy mình đẩy 5 mã kèo 6 mã kèo thì anh em chúng ta bú 5 mã kèo Đó thì cũng bù lại được bốn cái mã kèo này cho anh em Đúng không? Và tiếp đó nữa là chúng ta hòa cái mã kèo tài 4 khi mà sau đó thì Southampton cũng ghi được thêm một bàn thắng Ờ, để rút ngắn tỷ số còn 3-1 thì anh em chúng ta hoa cái kèo tài 4 này và chưa kể rằng chưa kể rằng anh em nhé chưa kể rằng là ở trận đấu vào Liverpool trận đấu ở giữa Liverpool và Aston Villa vào lúc 12 giờ 30 à, nhá anh em nhìn thấy không trước trận đấu giữa Liverpool thì anh em chúng ta cũng đã có lãi rồi khi mà mình đã có xoay kèo cho anh em để anh em chúng ta có thể gỡ đó và cũng có lợi nhuận thêm và trận đấu giữa Liverpool thì anh em chúng ta hút full khi mà mình đẩy thẳng cho anh em luôn đó là Liverpool chấp 1 cũng như là Liverpool ở hiệp 1 chấp 0.25 đó và kèo chấp góc Liverpool 0.5 và 0.25 ở hiệp 1 thì anh em chúng ta cũng bú full hai cái mã kèo góc này và tiếp đến đó là mình có anh em chúng tôi có thảo luận về cái kèo đó là cầu thủ ghi bàn đấy thì thằng em này của mình nó ăn được cái kèo đó là Van Dijk ghi bàn x10 anh em. Đấy, quá ngon luôn đúng không? Còn mình thì mình lại đi à, ba cầu thủ ghi bàn này tuy nhiên thì không ăn được. Mặc dù là thằng Darwin Nunes nó cũng có rất nhiều cơ hội thì đen thôi đúng không? Nói chung là kèo gì cũng vậy, bóng đá vậy không thể nói trước đời gì. Chúng ta chỉ có à, nhận định cá nhân của mình sau đó chúng ta sẽ đặt niềm tin vào những cái kèo mà chúng ta nhận định thôi. Và thật sự mà nói thì ngày hôm qua rất đen khi mà mình không thể nào mà ăn được cái kèo Darwin Nunes ghi bàn này khi mà Darwin Nunes có rất nhiều những cơ hội để có thể ghi bàn cho Liverpool ngày hôm qua. Và tiếp đó nữa là mình ở ngay trong hiệp 1 mình có để cho em tiếp mã kèo rung 1.5 thì em chúng ta cũng bú mã kèo rung này đúng không? Hợp lý không? Đấy. Tổng kết khi mà chưa đến trận Arsenal thì anh em chúng ta cũng đã bú full trận Liverpool cũng như là trận đấu uh, vào lúc 10 giờ rồi cũng đã gỡ gãi và đặt lại cũng như là có thêm lợi nhuận đấy thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã có thực sự là một ngày bốc sinh đây và ngày lễ tặng quà và mình cũng đã tặng quà cũng như là các đội bóng ở ngoại hạng Anh cũng đã tặng quà cho anh em khá là nhiều quà rồi và mình mong rằng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được nhận quà tiếp anh em nhé và quay trở lại với AFF Cup Trận đấu mình làm cho anh em là trận đấu giữa Lào và Singapore Hiện tại kèo chấp là 3.5 Kèo chấp là 3.5 Lào được chấp 3.5 và Singapore chấp Lào 3.5 Thật sự mà nói thì Lào Họ đang là một đội bóng mà có cái phần thoải mái hơn rất nhiều ở cái bảng đấu này khi mà Singapore họ là đội bóng bây giờ cần chiến thắng và Lào thì họ đã xác định ngay từ đầu đó là họ đưa đội hình trẻ đi để trải nghiệm và mình vẫn mong rằng cái sự tự tin cũng như là cái vấn đề về mặt tâm lý của đội tuyển Lào nó sẽ hơn so với Singapore khi mà Singapore họ sẽ rất là tâm lý, họ sẽ bị áp lực khi mà họ phải cạnh tranh với cái vị trí thứ nhất cũng như thứ hai của Malaysia cũng như là đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và tất nhiên rồi, kèo chấp 3.5 mình sẽ lựa chọn đó là đội chủ nhà Lào đội chủ nhà Lào cũng như là cái tài 4.5 anh em nhé tài 4.25 sự mà nói thì ờ, với những cái trận bóng như thế này thì anh em chúng ta không nên chọn kèo big anh em nhé mình khuyên anh em là không nên chọn kèo big vì những cái trận đấu ao làng nói thật ra là giải AFF Cup là một giải đấu ao làng cũng không phải là một giải đấu mà quá lớn chỉ là một giải đấu nằm trong khuôn khổ của Đông Nam Á thôi nên là anh em chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào những kèo đấu như thế này và chúng ta chỉ chơi một cách giải trí thôi anh em nhé còn với những anh em nào mà muốn đầu tư cũng như là chơi những trận cầu lớn thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào trong nhóm của mình để anh em chúng ta có thể thấy rằng là anh em chúng tôi chơi bóng như thế nào cũng như là qua từng trận đấu thì anh em chúng ta thảo luận về kèo nó ra làm sao để anh em chúng ta có thể tự mình nhận định cũng như là tự mình hiểu sâu hơn về bóng đá để sau đó anh em chúng ta có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình anh em nhé chứ không phải là anh em cứ xin vào nhóm này nhóm nọ sau đó anh em lấy kèo của người này người kia rồi anh em cũng chả biết gì cũng không am hiểu gì về bóng đá mà anh em cứ chơi thì mình nghĩ rằng là anh em tốt nhất là nên dừng lại nhá khi nào anh em chúng ta muốn chơi cái gì muốn đầu tư vào cái gì đấy thì anh em chúng ta cũng phải tìm hiểu đúng không anh em đó thì đó là tất cả những gì mà mình muốn nói với anh em ở trong cái video này hôm nay và bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo cũng như là chúc anh em buổi chiều cũng như buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại có một ngày lễ tặng quà thật là thành công anh em nhé hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình